Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn Hôm nay Minh Toàn ờ, xin ờ, tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách sử dụng cái phần mềm Camtasia để làm cái hiệu ứng chữ chạy ở trong video mà quý vị và bạn cũng đang có thể là đang thấy hoặc là tí lúc nữa các bạn thấy cái dòng chữ đang chạy ở trên cái video mà bạn đang xem thì để mà làm hiệu ứng chữ chạy như thế thì chúng ta làm như thế nào và ờ, cũng chia sẻ luôn quý vị các bạn thì ờ, ở đây mình Toàn đang sử dụng cái bản Camtasia 9 đợt trước mình Toàn có sử dụng bản 8 thì mình Toàn nâng cấp lên bản 9 để mình Toàn dùng nó nhiều cái hữu ứng hay hơn thì ở đây mình Toàn chia sẻ cho những người mà chúng ta mới ờ, làm quen với Camtasia để cho các bạn được mất thời gian hơn à, chứ ừ, không phải như Minh Toàn ngày đầu tiên làm quen với Camtasia và phải mày mò nữa thì ở đây thì, uh, nhưng toàn chia sẻ cho những người mà chúng ta mới làm quen chính vì thế mà à, ai mà làm quen với camtasia biết rồi thì cũng à, có thể bỏ qua một số cái phần để chúng ta đến cái phần mà chúng ta à, quan tâm và hơn nữa giọng của Minh Toàn là giọng ở miền Trung à, nên trong quá trình chia sẻ rất mong quý vị và bạn hết sức thông cảm với Minh Toàn à, bởi vì cái giọng chất giọng vùng miền miền Trung của Minh Toàn nhé thì à, khi mà chúng ta tải cái bản Camtasia về rồi chúng ta lấy dữ liệu ở đây chúng ta bắt đầu chúng ta lấy dữ liệu là chúng ta mở ra xong chúng ta vào import media này chúng ta nhấn chuột trái vào đây chúng ta muốn lấy dữ liệu ở đâu chẳng hạn như là chúng ta muốn ờ, lấy ở đâu trong ủ nào đấy thì quý vị bạn hãy đến cái nơi mà quý vị bạn lưu chẳng hạn như ở đây toàn đang demo ở đây toàn lấy ở đây thì ờ, đây chẳng hạn như toàn lấy một cái video ở đây là toàn lấy hai video đi đây là một cái này và một cái đấy toàn ấn open này và toàn lấy thêm toàn ấn vào dấu cộng này để toàn lấy thêm nhấn vào import media đấy thì ở đây toàn lấy thêm một cái video nữa đây chẳng hạn như toàn lấy cái này thì đầu tiên toàn à, sẽ cho hai video này nó xuống đây xuống cái track Đấy. đây chúng ta có thể cho nó to thêm một chút bằng ở đây để chúng ta dễ nhìn hơn và chúng ta toàn muốn ghép cái video này thì toàn lại nhấn kéo xuống đây và toàn thả dưới cái cách này thì cái cách mà lấy video này thì toàn đã chỉ ở cái cái à, video trước tức là cái video mà à, cách cắt ghép video thì nếu bạn nào mà chưa quen thì chúng ta có thể tìm về à, ở trong kênh của mình toàn là cái cách cắt ghép à, video và hình ảnh dành cho Camtasia 9 nhé à, ở đây khi mà mình ghép được hai video này rồi thì à, ở đây thì mình muốn cho một cái chuyển cảnh ở giữa thì toàn sẽ vào đây toàn lấy một cái chuyển cảnh chẳng hạn như ở đây toàn muốn các chuyển cảnh này ở giữa hai video đi đấy, đấy thì toàn cầm ta xuống đây và bây giờ việc bạn à, nhìn này à, chưa có chữ chạy ở trong video đâu nhé đây chẳng hạn như các bạn nhìn là ở đây là chưa có chữ chạy trong video này cái khu dương nội này là một cái khu đô thị mới thành phố Hà Nội đấy thì là chưa có cái chữ nào chạy ở trong video này hết thì quý vị bạn muốn chữ nó chạy trong video này thì chúng ta làm như thế nào bắt đầu chúng ta hãy à, nhấn chuột trái vào đây đấy xong nó hiện ra như này quý vị bạn chọn thế giới chúng ta nhấn chuột trái chúng ta giữ chúng ta kéo xuống đây ở đây thì quý vị bạn muốn cho chữ nó chạy ở đoạn nào chẳng hạn như đoạn đầu tiên vào video thì chúng ta kéo lên đoạn đầu tiên nhé còn chúng ta muốn cái nó chạy ở giữa thì chúng ta cho ở giữa Đấy, thì ở đây quý vị bạn nhìn thấy này chúng ta cái con trỏ này chúng ta kéo ở đây chữ nó là ABC Đấy, và quý vị bạn có có thể là thấy được màu nền ở đây là màu nền màu trắng nếu mà chữ màu trắng thì nó sẽ không nổi bật thì cũng chúng ta cho một cái màu khác này nó có thể là nổi bật hơn à, xin lỗi quý vị bạn à, mình toàn đang ốm thành ra làm video này vào cái lúc là một giờ kém buổi đêm à, thành ra là giọng của mình toàn à, cũng đang bị ốm thì mong quý vị bạn thông cảm nhé ở đây chúng ta sẽ chọn màu chữ ở đây các bạn ạ chúng ta ấn chuột trái vào đây nó sẽ hiện ra một loạt này ta chọn ở đây cũng được hoặc là chúng ta chọn ở đây ta muốn màu xanh là cây thì ở đây muốn màu đỏ ở đây à, mình toàn cảm thấy cái cái chỗ này màu trắng thì màu đỏ nó sẽ nổi hơn chúng ta chọn màu đỏ ở đây Đấy. thì đây các bạn nhìn thấy ABC nó màu đỏ rồi đúng không ạ tiếp theo ở đây thì chúng ta có thể chọn cái phông chữ khi mà chúng ta chọn à, màu xong rồi Đấy, thì chúng ta có thể chọn cái phông chữ bạn đây chúng ta nhấn vào đây để chúng ta chọn cái phông chữ chẳng hạn như toàn chọn à, cái phông chữ này đánh cho nó dễ trong này nó có rất là nhiều phông chữ các bạn đây toàn chọn phông chữ tham new roman này Đấy. thì ở đây xong rồi ờ, chúng ta hiện thấy màu đỏ và thấy phông chữ này rồi chúng ta muốn đánh chữ thì chúng ta bắt đầu chúng ta ấn đúc chuột vào đây Đấy. đúc chuột vào đây và chúng ta đánh chẳng hạn như toàn đánh nhé nên là cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này À, xin ủng hộ toàn bằng cách À, xin đây uh, xin đăng ký kênh để ủng hộ ủng hộ tác giả bạn nhé đó ví dụ như là toàn toàn muốn cái dòng chữ này nó chạy ở trong video thì ờ, ban đầu chúng ta đánh xong chúng ta kéo cái này ra quý bạn Đấy, ta kéo ra cho hết đi để cho nó thành cái dòng ấy. Đấy. đây chúng ta mà kéo hết rồi mà quý vị bạn thấy nó không được uh, được hết nhé chúng ta có thể đây cho nó có con chuột vào đây chúng ta cho lên đấy thế này làm nó hết được các bạn đấy đúng không ạ à, đầu tiên chúng ta đánh xong chúng ta tạo được như thế này rồi thì việc bạn ví dụ chúng ta muốn cho chữ nó chạy bên trên này như mình Minh Toàn đang đang cho chạy chẳng hạn Đấy, hoặc là chúng ta muốn cho chữ chạy dưới này chúng ta đưa xuống dưới thì ở đây là các bạn có thể là kéo muốn cho chữ chạy từ phải sang trái nhé thì chúng ta kéo hết về sang bên này giữ chuột trái và chúng ta kéo à, các bạn này giữ chuột trái kéo sang phải kéo sang trái chúng ta muốn cho chuối chạy từ uh, phải qua trái thì chúng ta cho nó về phía bên phải và chúng ta nếu mà cho muốn chữ nó chạy từ trái qua phải chúng ta sẽ cho từ ờ, chữ nó về phía bên trái này đây ví dụ như chúng ta muốn cho chữ ở ờ, chạy từ trái sang chúng ta sẽ cho chạy ở đây Đấy. và muốn cho chạy phải sang thì chúng ta sẽ cho sang bên phải sau đó là chúng ta sẽ vào cái mục này quý vị bạn đây bạn chú ý nhé. đây là trên này nó có cái cái này thì các bạn nhấn chuột trái vào đây nó có cái dòng thứ hai này bạn cho đến dòng thứ hai này và chọn cút tùng Đấy. mình tiếng Anh không được giỏi thành ra là mình à, đọc cũng kém lắm các bạn các bạn thông cảm với mình nhé ở đây thì à, chúng ta bắt đầu khi mà chúng ta chọn cút tùng xong chúng ta sẽ giữ chuột trái chúng ta kéo từ phải sang Đấy, chúng ta nhớ kéo hết các bạn nhé kéo hết chữ Đấy. Đấy. Khi mà chúng ta kéo hết chữ xong thì uh, trên cái track thứ hai này của các bạn thấy ở trên cái uh, ờ, track này thì nó sẽ hiên cái màu vàng này và chúng ta sẽ kéo cái mũi tên màu vàng này ra Đấy. tùy mức độ nhanh chậm chúng ta cho nhanh hay chậm thì chúng ta có thể là cho chữ chạy nhanh thì bằng cách chúng ta cho ngắn lại thì nó sẽ chạy nhanh và chúng ta ta cho nó dài ra thì nó sẽ chạy chậm ở đây các bạn nhìn để ý nhé bắt đầu chúng ta xem thử này xin chào toàn thể quý vị và các bạn đấy chúng ta nếu mà muốn nhanh thì nó sẽ chạy nhanh và muốn chậm nó sẽ chậm đây chúng ta xem lại một lần nữa để chúng ta biết hơn nhé cái này chúng ta có thể di chuyển được các bạn nhé chúng ta nhấn chuột trái để và giữ chuột trái để chúng ta di chuyển nhé đây khi mà cái này nó đến chỗ chỗ này là chữ bắt đầu chạy các bạn này hôm nay Toàn à, xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái khu đô thị Dương Nội quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đấy, ở trong này thì quý các bạn có thể là thấy nó giật bởi vì máy của các bạn nếu mà khỏe thì nó đỡ giật nhưng máy của Minh Toàn đang yếu thành ra là trong quá trình này thì làm này nó bị giật nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất phim ra nó sẽ không bị giật đâu quý vị bạn và nếu mà chúng ta muốn cho chữ nó chạy dài hơn thì chúng ta sẽ đây kéo cái này ra các bạn chạy chậm hơn đấy Đấy, chúng ta có thể kéo cái này ra đây ta xem lại nhé thì nó sẽ chạy chậm hơn xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn chào à, bà con cô bác xa quê hôm nay Minh Toàn à, xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái khu đô thị Dương Lôi quận Hà Đông đấy và khi mà chúng ta muốn à, chữ này nó chạy mà đoạn này có rồi mà đoạn sau à, ờ, việc bạn cũng muốn có một cái chữ nữa thì chúng ta có thể nếu mà quý việc bạn muốn chữ này cũng như chữ này mà chạy tiếp thì chúng ta làm như thế này chúng ta ấn chuột phải vào đây chúng ta ấn copy chúng ta ấn chuột vào đây và chúng ta paste vào đây Đấy, ấn chuột phải paste đây thì nó cái cái này nó sẽ copy ra ở đây một cái nữa nhưng mà nếu mà quý vị bạn muốn một cái dòng chữ khác thì chúng ta có thể là chúng ta kéo kéo cái này đến chỗ chúng ta muốn và chúng ta cũng làm tương tự chúng ta kéo cái này xuống nhé và chúng ta sẽ gọ tiếp làm như lại như lúc này mà mình làm cái dòng chữ này đấy là cái cách mà chúng ta muốn cái chữ nó chạy từ phải qua trái và khi mà chúng ta muốn chữ nó chạy từ trái qua phải thì uh, trái qua phải thì chúng ta sẽ để bên bên bên trái Đấy, toàn xóa bớt cái này đi nhé Đấy chẳng hạn như các bạn muốn ờ, một cái chữ nó chạy từ trái qua phải thì chúng ta có thể là để kéo sang phía bên ờ, lúc này mình kéo sang phải thì quý vị bạn kéo sẽ kéo sang trái thì nó sẽ chạy từ trái qua phải đúng chúng ta để bên phải nó sẽ chạy từ phải qua trái chúng ta để từ dưới thì nó sẽ chạy từ dưới lên trên hoặc để trên thì nó sẽ chạy từ trên dưới bây giờ Minh Toàn sẽ làm một cái từ dưới lên trên nữa để quý bạn hiểu rõ hơn nhé đây Minh Toàn cũng lấy cái này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 ta kéo nó ra và ở đây chúng ta cũng có thể là cho nó cơ nó to lên các bạn này đấy đúng không ạ đấy xong sau đó à, các bạn hãy nhấn chuột trái và giữ cái chữ này chúng ta muốn cho nó chạy ở phần bên này cũng được à, phần bên này cũng được hay là chạy giữa người này cũng được đấy chúng ta cho chạy ở bên này nhé chúng ta kéo xuống dưới hết này đấy chữ chữ hết các bạn này Đấy, à, hết chữ thôi nhé chứ không cần là hết cái khung đâu hết chữ thôi sau đó chúng ta lại tiếp tục chúng ta vào đây để chúng ta chọn ấn chuột trái vào đây ấn cái này chọn cái này và chọn mục, uh, mục này cốt tùng đây hoặc là ấn nhấn shift Ctrl A uh, shift và A Đấy, chúng ta chọn cốt tùng đây và ở đây thì các bạn đã thấy trên cái này nó đã hiện một cái nút đúng không ạ thì chúng ta chưa làm gì nút này vội chúng ta hãy giữ chuột trái nhấn chúng ta kéo đây lên Đấy, chúng ta chỉ cần kéo hết cái chữ thôi Và ở đây quý vị bạn hãy giữ chuột trái và kéo cái này ra Thì đây à, chúng ta hãy xem nó đã có chữ chạy từ dưới lên trên Đất ở cái khu dương nội này cũng đang rất là nóng chính vì thế mà hôm nay chúng Toàn có cái dịp đến cái khu rừng nội này đấy chúng ta thấy như thế là chữ nó chạy từ trái sang phải hay trên xuống dưới hay dưới lên trên là ở, ở chúng ta và nếu mà các bạn à, muốn cái chữ này mà nó chạy chậm hay chạy nhanh là chúng ta chỉ việc là kéo cái này ra chúng ta cho cái mũi tên này ra tiếp đấy ra hết cái khung này luôn các bạn nhé thì uh, chúng ta sẽ chữ nó sẽ chạy chậm hơn còn nếu mà chúng ta muốn chữ chạy nhanh thì chúng ta có thể cho nó ngắn lại đấy, và kéo cái này vào đấy, là chữ nó sẽ chạy nhanh hơn à, như thế này là chữ đã chạy từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới thì chúng ta hãy làm ngược lại nếu mà từ trên xuống dưới thì chúng ta có thể à, chúng ta uh, đang làm như thế này rồi nhưng mà chúng ta muốn chạy từ dưới lên uh, trên xuống dưới đi đây lúc lúc này là Minh Toàn đã đã cho nó chạy là từ trên dưới lên trên rồi đúng không ạ và chúng ta muốn cho chạy từ trên xuống dưới mà thay đổi không muốn cho chạy từ dưới lên trên nữa thì chúng ta hãy ấn ấn cái cái chuột phải vào cái chỗ màu vàng này cái mũi tên này của các bạn chúng ta ấn xóa nó đi Đấy. ta ấn xóa nó nó đi thì ở đây là chúng ta có thể là à, bắt đầu là chúng ta đây chúng ta lại kéo từ trên này xuống Đấy. chúng ta sẽ kéo xuống tương tự như này Đấy, đặt trên này xong ta ấn ở đây tiếp đây cuối cùng đây nó ta kéo xuống đây thì nó sẽ chạy từ trên xuống dưới này nay anh Toàn có cái dịp đến cái khu rừng nội này và muốn chia sẻ một số cái hình ảnh về cái khu rừng nội của Hà, quận Hà Đông. Nhưng mà khi mà chúng ta làm như này là nó hơi ngược, thành ra là các bạn chú ý là chúng ta làm này là nó hơi ngược khi mà đọc. Thành quý vị bạn nên cho chữ nó chạy từ trái sang phải hoặc phải sang trái. À, từ dưới lên trên thì nó sẽ đỡ bị ngược hơn. Uhm, trong cái quá trình mà chúng ta làm video đây là một trong những cái cách mà làm chữ nó chạy thì uh, uh, còn những cái cách mà làm uh, uh, gắn logo hay là gắn uh, hay là làm cho logo nó xoay hay nhiều cái cách khác nữa và với phần mềm Camtasia thì là Minh Toàn sẽ chia sẻ với quý bạn trong những cái video tiếp theo thì, uh, hôm nay cũng rất là uh, uh, vui khi mà được uh, các bạn uh, để ý kênh và xin cảm ơn quý vị các bạn rất mong quý vị các bạn à, hãy à, ủng hộ kênh bằng cái cách là nhấn cái nút đăng ký à, kênh để theo dõi à, những cái video mới hấp dẫn thú vị hơn và đồng thời đấy là một cách mà các bạn ủng hộ kênh và giúp kênh có nhiều cái video hữu ích hơn để phục vụ bạn được tốt hơn à, nếu các bạn cảm thấy video hay thì cũng có thể chia sẻ nó đến à, nhiều người để nhiều người à, được biết hơn à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều chúc các bạn có những cái video của các bạn thật là đẹp thật là ưng ý xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo